việc nhặt hết giờ làm hết rồi mình làm trên đường sáng em thế à Thank you.

cho với cho với cho với hả nhà làm gì đấy nhà làm bia đấy